vòng hết rồi bạn không vòng mình trong mình trong đang đang bảo ta à, đây có xe này ê ê, ê anh có trứng con nết trứng con nết ném nhau ném nhau không có em em có chủ quả nết cơ anh anh ném không chơi luôn chơi luôn trời này thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi chết này chết này ui đi con mẹ chó phòng à, cứu đi cứu đi thằng lồn nào ném quả bom mẹ tốn đấy Ơ vé nó bắn đạn gì nhỉ? Double kill. Mẹ em mày. Tao ơi, tao nốc lần hai đấy, cứu tao đi. Thôi, hết hết hết máu rồi, hết máu rồi, hết máu rồi. Ờ. Đau vai mẹ. Bóp giái đồng đội, đéo chịu được. Thôi nha, nghỉ nhá đây này, xếp xe dàn hàng ngang giờ câu nhá. đây này. Phong ơi, ra chưa? Mày đi đâu đấy? Anh cầu đi đâu ạ? Cầu đi đâu ạ? Tắt mẹ đấy đúng rồi đúng rồi đúng rồi chặn chặn chặn hẳn cầu đi nhớ đi cổng kia sao nhìn cái đạn nó bay hay vậy cái đạn nó bay hay vậy thôi được rồi như thế được rồi có xe đấy bạn ơi à đâu không phải à, đâu không từ từ từ từ để tao để tao lấy con ua này ra để à không không không được được, được. À, không, không, không, được. đâu vậy chết rồi bị bị, dí chuột bị dí chuột ơi nó bắn nhờ nó bắn nhờ đằng đằng sau núi sao ấy đằng sau núi sao ấy nó có giảm thanh ấy mày ấy nó lại bắn thằng Hải kìa. <laughs> Thôi. cái thằng nào có đạn chín không? Hải chơi mình. Rồi nóc rồi, nóc rồi bạn ơi. Tao vừa nốc một thằng xong định. Tao Thôi Hải ơi, chạy lên làm gì vậy? Có đàn chín nhật cho tao nhá. Có đàn chín nhật cho tao nhá. Anh em canh cầu quả này quá chuẩn luôn. Rõ ràng mình nốc mà nhỉ. Hiện lên là you nốc cao. có có có đạn chín không hải có có có đạn chín không hải có lồn đạn có lồn đạn chín ờ cái thằng vừa chết mà thằng vừa chết mà thằng vừa chết thằng vừa chết mấy viên đạn mấy viên đạn một thằng chạy sau đó sau đó cái gì đấy đấy bắn cái gì ở đâu ấy Kiểu gì nó chả chết bo, yên tâm đi, nó chả chết bo, yên tâm bo này vào là nó chết mà bo này vào là nó chết sớm hay muộn thôi sớm hay muộn thôi. không có khi là nó nhảy mẹ xuống dưới biển đấy nó nhảy à? mẹ xuống dưới biển đấy hết cả tim nó rồi chết rồi á ơ hết tao không được tính kiểu tao thấy có tao thấy hai hò hai hò tao bắn chết cuối cùng là thế à? mình mình mình mình trong bo nhá mình tao nghĩ cầu này là hết người rồi đấy xuống khu nhà trước mặt đi xuống khu nhà trước mặt đi thằng hải ham hố đấy nhở hải ham bao ông xuống khu nhà trước mặt không bao ông xuống khu nhà trước mặt không mỗi thằng ô tô đi đi Thằng này có đi ô tô cái gì nữa, có gì nữa Thì có ô tô mình đi ô tô được Ui giời. Ui giời. Quả đồi bên trái. Nếu quả đồi bên trái, quả đồi bên trái. Chỗ đây cao nhất, cao nhất. Ok, đâm tao cái thằng Hải này. Giải đua bắt hương vàng ở rộng. Đấy. Hự. Tao sang cái nhà đỏ nha. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Đâu vậy? Hình như cạnh hình như đỏ kia ở bên đây ở đây không có xe đỏ, không có một thằng nữa à? Có một thằng nữa à? Đâu biết. Tích đi phải hái, phải hái. Đằng sau, đằng sau. Bên phải, bên phải. bắn ở đâu mà đéo biết là nó ở đâu vậy? Nó trên tầng mày. Nó trên Ơ, à, đéo đâu nhở? đây này đây này kiểu uh, ờ, dùng ô tô kiệu nhau lên không lên cái cửa này này đây này lên cửa này lên đường này Phong ơi, nhảy lên không? Không có thể là mà có bạn ở mai được nghỉ. Phong ơi, nhảy nhảy lên đầu tao. Ok. Sao lên được nhỉ? Đây, đây tao cho cho Noe à? đâu vậy thật sự là không ở đâu vậy con gì đâu Đồng này bắn nhau nhá. Thôi Phong ơi, sao mày đứng ra giữa đầu không ông quạnh vậy? Lấy kiếm kiếm cái gì đi backup đi có x8 mình chẳng có x8 có x đã nằm ở tảng đá bên cạnh đi Hải Vâng vâng Tảng đá chỗ cây ấy cây ấy Đấy đứng ở giữa đấy giữa đấy Đấy đấy Phong ơi di chuyển vừa thôi Quay lại đi Trời Thằng đứng đây xem tim nó ở đâu đấy Xem kéo rồi mày Nó đã mù kìa Hải đấy bên phải nhá Thế bên phải sau lưng. Bên phải sau lưng. Vậy là cuối còn một tìm nữa, tìm nữa. Nó chỉ ở cái chỗ cái thính thôi. Quý sau lưng, quý sau lưng. Hai thằng mày đi đây đi, hai mày đi đây đi, đây dễ nhìn chúng nó hơn. Đây. Hải mày spam đạn làm đéo gì vậy? Ờ, có một team ở ngay sau cái thùng kính đỏ luôn đấy ở xa ấy. gì tao, chúng nó bắn tao rồi. À? Nhắm khói tao. Khói tao. À. Tốt quá nhở. Back up, back up để tao chạy qua. Back up, back up để tao chạy qua. Mày bắn phía bên đấy nha, tao bắn phía bên này. Mày bắn phía bên đấy nha, Bắn đâu rồi? Dấu rồi, dấu rồi, dấu rồi. À, tôi tôi tôi tôi tôi kia kia kia Nó cục đá, nó cục đá. Đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây thấy thấy thấy. Nó chạy vào nhá. Có lẽ là nó đã chạy lên hướng ghe rồi nó chạy ngang mà nó chạy ngang mà phong ạ đấy đấy đấy cho khói kìa nhưng mà còn tận 9 thằng cơ mà thế vẫn còn hai thằng lẻ nữa ở đâu hay đây là hai thằng lẻ tao có nhìn thấy đéo gì đâu cho mày cứ bắn điên cuồng vậy nó bắn nhau ấy nó bắn nó bắn nhau nó bắn nhau nó bắn nhau kệ nó kệ nó rồi rồi rồi Thôi ờ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nằm xuống, nằm xuống. nằm xuống, nằm xuống. Cứ chuyện đập giữa bo, đập giữa bo đấy. Vậy là chỉ có một team đấy thôi, team đấy thôi. Rồi, rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Đây rồi em, thấy có cái ờ, gốc cây là tốt rồi. Có cái gốc cây là tốt rồi. Thấp xuống, thấp xuống. Bọn nó ở bên, à, bên kia. phía 210, 210, 210. 210, 211 thằng đang chạy. 210, một thằng đang chạy. Bắn nó, bắn nó. Để cho nó, cho nó. Nó chạy vào Nó chạy vào. Nó chạy vào cái khu mình với rồi nhá. Khu mình với rồi để ý thằng vừa chạy vào, chạy vào. Rồi rồi rồi rồi rồi. nó ở cái khu nhà ấy nhá đấy đấy nó ở cái khu nhà tiếng bắn này một 120 thấy này nốc một này xong xong xong xong xong xong xong hết rồi hết rồi hết rồi Ô, ờ, con con thằng ở phía cái nhà đâu đâu có cây gần đây á rồi rồi đấy thì tao vừa bắn Yếu này, yếu này. công công công công công không. Yếu yếu yếu yếu. Tốt. Hai hai hai hai. Tao bắn yếu rồi mày. Và <laughs> có khi anh Hòa chết là mình mình mới được có một đấy.